ai à gì đấy à bằng cát à ừ, dạ anh minh tường nhảy xuống chứ béo biết chạy đấy con ngựa này tật người quá Béo tôi rồi Easy Easy Easy ấy आगे लगी थी giờ không biết anh nghĩ chắc sẽ hoạt hoạt đó Đụt đi em đây anh Ở đây không? vàng này đi theo à ờ, à, cái này có nhạc này. To fall properly, you need to get ờ, high. Ờ, This instructional video was prepared for everyone who does not feel high enough and is ready to do something about their situation. Một tay đéo kéo lên được. Lên chế chưa ừ, ra khám phá đã đi để khám phá cái con cảnh ok ha. ôi ôi bây giờ cù à nghe chưa nghe DLC này à sáu mươi mấy nghìn thì chơi tí này hết à tao nghĩ chơi tí này tao được săn nữa ôi à Hiểu hiểu hiểu hiểu Bọn mày lên đây với hộ anh được đánh mãi mà chưa lên được dạ. rồi kìa Rồi Sao, bộ như nào? Đấy ra béo béo béo béo béo ở đây béo béo béo béo béo, béo xuống đi để anh lên trên đấy cho đẩy đẩy anh qua ừ em đẩy anh qua đi để em qua được để em qua được phải lấy đà được ấy à đau thế rồi rồi rồi em ơi ui đẩy nhiều quá để em kéo lại tí có khi cả cả em, đều qua được ấy hiểu không để để để, để kéo như, như, như đấy à thấy chưa đó đâu về đi đi qua đấy lên đây đi với anh đấy lên nhảy được không cả ba thằng lên đây đi anh nhảy chơi đấy ok kìa đúng rồi ra tay đi ok kìa sao em lại bị góc nhìn thứ nhất này tới rồi bị nhảy đập vào nó bị ấy à thì mà kéo lại đi kéo lại kéo lên đây đi hai ông mình đi trước kệ mẹ nếu <laughs> cái này được hai người hai một người lên được đấy đi cái gì cầu vào đây cầu vào đây này tắc vào cầu vào quận cuối đi nhanh đấy anh chỉ lời mày một đoạn đấy được chưa biết từ từ từ từ bỏ giấy đó Ôi... Dí hai chân cứt rồi Đây đây, mình chưa? Được Đi Em đu sang kia Ừ, ừ, ừ, xuống, xuống, Ok, ok Từ từ Ôi đến thực kỳ rồi Em lấy đà tiếp đi Anh chết rồi, để anh quay lên lại À, có đồng chí rồi, có đồng đội rồi. Mẹ quá. Cái mẹ báo đời anh Không đúng đến à? không đến được đến thì mày chết yeah. đi cả dạ. cả hai thằng cùng đua được mày tôi chết đi rồi về support lại anh này mình bị trôi rồi bị trôi rồi cái này đủ đế được kéo lại đi bị trôi rồi bị đập vào cho hai thằng anh hai anh biết kiểu rồi để hai anh lên trước mày ở đây mày cộng công tác hậu cần được quá đây lên này lên em có qua. Đến đây này Nãy mình thả hơi muộn béo ạ à. Thả sớm sớm tí này rồi Thế hai anh Hai anh lợn này Quá đây Ờ đây đi đây Ok chưa Ô cái giấy thợ xuống dưới rồi ấy. Ô sao cái dây lại không spawn lại cái dây, dây dậy xuống đấy nếu phải à Đùa Sao cái dây lại spawn ở đây nhở Từ ra béo nhá À Nhìn ám wow, okay. Lên Thôi, cách để, để, Lên để kiểu của em dễ hơn Đến nhảy nhảy trước nhá Cách gì đâu đấy à, ừ. Đấy, anh em mình phải vào trong tù này này Ô kìa Đéo phải rồi cái dây nó không spawn lại nhở tưởng nó cái dây chạm được chạm được vào dây luôn đấy mày chạm được không không ở đấy nhở anh anh chưa chết rồi nó không spawn lại anh nhảy nó đi anh nhảy nó đi có cái uh, nó checkpoint là spawn lại anh nhầm có, có, có dây đây không ạ à? Đấy, sợi, đấy, đấy túm được dây rồi À túm được à? Đu, đu qua bên kia đi em, đu qua bên kia đi Ôi, mẹ túm một tay ạ à. Vãi cầm bìu em qua đi, em kéo cháu này to tàu ra này Từ từ, anh đang định của anh, anh nhảy qua bên này, không cần phải đường đấy Béo ạ Dây làm cái đéo rồi béo ơi, đừng bên này này <laughs> Ờ Đu cái đéo gì <laughs> à? mày đi bố khí, bố kệ mẹ anh ta Anh đây, <laughs> đủ. Anh tìm đường khác rồi thế là phải kéo chó đầu lại điên à không tí ờ, mình coi bên này nó rơi xuống nó lại spawn qua bên này quá không cần em sắp đi qua rồi ừ, qua được đâu ơi giời không qua không qua ai bảo không qua anh hiệp quay đứng ừ. Ừ. Im đừng có vội ông kìa Ôi dạ Anh về đu dây đi cho đỉnh dạ. mấy anh như bảo ấy không cần đấy đánh lên đi đánh một chút coi à coi gì kiểu sang một thằng sang thì cả hai thằng có có có à? có có có à có à thì em em từ từ em chị em phải sang được chỗ anh luôn chứ nhưng mà chắc cái chỗ đoạn này nó chưa cho em em em qua cái bên như anh lấy lấy nhảy qua thôi tớ phải dạ, đu bây dạ, dạ. giờ dễ thế nó không đi nhỉ buồn cười thật này nếu lên được à cái này đéo cho lên à sao nhỉ bật lên bập bênh à ừ. béo qua đi để đồng bập bênh luôn kia nhà có kia nhà có kia nhà có kia tìm không đẩy mẹ cái toa này xuống cái chỗ dốc kia à xuống cái chỗ đứt kia à. đây đó không, đừng để cao quá anh tính đây rồi đấy đấy không đẩy đấy đẩy, đẩy ra chỗ đứt đấy đúng không đẩy đi đẩy đẩy đi đẩy đi đẩy đi anh anh ở bên này thử xem kỳ rồi kỳ rồi kỳ rồi kỳ rồi không ừ. đéo đâu cái anh ta nhảy được hụt đi anh Hải này Nhớ chụp kịch cái sao ấy Anh nhảy bám bám lên xong co co lên đi Để em đệm vào dưới Rồi ok Nó xuống nữa chứ Nhảy được nữa không? <laughs> Nhớ được à Đây quay để anh À có có cái khoảng trống này nhỉ? Có, có gơ ấy. Đâu đâu, mày tránh ra để anh thử ấy phải phải phải đẩy cái này đi nữa ừ, không không không đẩy quả ao ấy ai à ai à nghệ thuật đấy <laughs> trời ơi Vậy có anh hiệp hack à? vướng tàu ấy đéo kéo tay lên được tay đang ở dưới nhá anh đi rồi <laughs> béo nào đi rồi béo em em đi cái đường nãy của anh nhảy qua được đúng không nhảy qua được ờ đi đi đi, anh xem tivi lên đường nào nhảy qua ngồi đây thì mới đầu cái loa xuống đi ném vào đầu thằng tuấn anh ui đi mẹ vãi lộn phá hoại đấy còn mẹ tay tay tay hả tay bọn bọn anh ném xuống rồi xúc động Ê, có thằng vào mẹ nó phi đến đây rồi Vãi à đấy ui ui ui ui, Ôi ôi ừ. nhảy được mà đánh để được đánh à, Tanh lên rồi uhm. Bây giờ như nào nữa nhỉ? Bê hết rồi à? Đấy Nó tiếp, nó tiếp, nó tiếp